Cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho môi giới bất động sản Dưới đây là các cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng tốt nhất cho môi giới bất động sản. Để tăng cơ hội bán nhà, bán đất hay cho thuê, môi giới bất động sản cần hiểu và biết cách để tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng. 1. Sử dụng công cụ truyền thông Facebook, YouTube, TikTok và Instagram là những nền tảng tối ưu và tốt nhất để quảng bá sản phẩm. 2. Sử dụng công nghệ và phần mềm phải luôn theo dõi, cập nhật trên các trang web bất động sản phổ biến tại Việt Nam như bất động sản.com, choto.com, alonhà đất.com. Ngoài ra công nghệ và phần mềm cho việc tự động hóa các quy trình bán hàng, quản lý và tương tác với khách hàng tiềm năng là những công cụ thu hút được lượng lớn khách hàng tiềm năng tại Việt Nam. 3. Tham gia các sự kiện, cộng đồng, các sự kiện triển lãm, hội thảo liên quan đến bất động sản là những cơ hội để tiếp cận kiến thức và tìm kiếm tham gia vào các nhóm thảo luận liên quan đến bất động sản trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 4. Hợp tác với các đối tác Hợp tác với các đối tác liên quan như nhà thầu xây dựng, kiến trúc sư, luật sư bất động sản và các chuyên gia tài chính để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ dài hạn với họ. 5. Thương hiệu cá nhân Tìm cách để môi giới của bạn định vị và tạo ra lợi thế cạnh tranh với các đối thủ khác bằng cách tập trung vào lĩnh vực, khu vực hoặc loại bất động sản cụ thể tạo ra nội dung hữu ích, chất lượng để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng tương tác trên trang cá nhân, web của bạn. 6. Xây dựng mối quan hệ Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng để tạo ra sự tin tưởng và tăng khả năng khách hàng sẽ giới thiệu bạn cho người khác. Liên hệ và tìm kiếm khách hàng đã từng mua hoặc bán bất động sản từ môi giới của bạn để xem họ có nhu cầu tiếp tục hay không. Tóm lại, để tìm kiếm khách hàng tiềm năng tốt nhất cho môi giới bất động sản, cần phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu hút, tìm kiếm và tương tác với khách hàng. Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ dài hạn và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cũng rất quan trọng để tạo sự tin tưởng và khách hàng trung thành